Trên kênh của mình đang có một cái sự kiện tặng quà cho người xem. Các bạn nhớ like, đăng ký bật chuông và comment cái tên ở dưới thì mình sẽ tặng cho bạn ô tô này, các thứ bạn tùy thích. và kèm theo trong mỗi clip